Tuần qua đánh dấu một năm mới tan hoang của Trung Quốc đại lục khi dịch bệnh tiếp tục tàn quét như một cơn sóng thần. Đáng lưu tâm là không chỉ cướp mạng của người dân như các lần trước đây, trong đợt dịch chết chóc kinh hoàng chưa từng có tiền lệ này, quan chức chính phủ và các giai cấp cao tầng thân cận với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng chết như ngả dạ mà cao phó của họ vẫn phải cố vớt vát danh dự cho nhà cầm quyền khi công bố lý do lại chết bởi bệnh hoặc bạo bệnh. Có thể mô tả cảnh tượng đại lục ngắn gọn lúc này rằng bệnh viện tràn ngập bệnh nhân, tử thi chất đống trong nhà xác, xe tang xếp hàng dài chờ đợi bên ngoài lò hỏa táng, thuốc men cháy kho, y tá bác sĩ kiệt sức. Tất cả như đã chạm đến đáy của giới hạn có thể chịu đựng. Sự chán ghét chính quyền và chế độ của người dân Trung Quốc đang bùng nổ dưới hình thức bất tuân. Chính sách cấm bán pháo hoa trở thành một cái cớ hoàn hảo để thể hiện thái độ bất tuân này. Dân bất tuân chính sách, chính quyền địa phương bất tuân chính quyền trung ương, từ dây trắng tới pháo hoa, đêm đánh dấu sự thay đổi vĩ đại nhất của Trung Hoa đã bắt đầu. Kịch bản năm 2020 lặp lại. Kính thưa quý vị, có vẻ như sau 3 năm áp đặt các chính sách phong tỏa đại dịch hà khắc mà không có kết quả, giờ đây Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa ôm dã tâm biến cả đất nước này thành một Vũ Hán vào đầu năm 2020 và đưa nhân loại quay trở lại thời kỳ khó khăn nhất đó bằng lệnh cho phép mở cửa toàn diện từ ngày hôm nay, mùng 8 tháng 1. Còn nhớ khi đại dịch lần đầu tiên bùng phát ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung Quốc. Phản ứng của chính phủ Trung Quốc đối với sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 là không nhất quán và rất khó để có được thông tin chính xác về phạm vi của đợt bùng phát. Ngay sau khi đại dịch bùng phát vào cuối năm 2019, dù đã biết thông tin nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiêu ngạo rằng mình có thể đấu trời, đấu đất, đấu virus nên đã từ chối hủy một bữa tiệc lớn cho hơn 40.000 gia đình để ăn mừng Tết Nguyên đán. Mãi đến cuối tháng 1 năm đó, các quan chức Trung Quốc mới tiết lộ rằng loại virus bí ẩn này có khả năng lây truyền giữa người với người. Vào thời điểm thành phố bị phong tỏa hôm 23 tháng 1 năm 2020, hơn 5 triệu người đã rời khỏi thành phố 11 triệu dân mà không được kiểm tra virus theo thị trường thành phố Vũ Hán khi đó. Sự chậm trễ trong việc cảnh báo công khai đã khiến căn bệnh này phát triển thành một đại dịch toàn cầu. Vào thời điểm Vũ Hán bị phong tỏa, các ca nhiễm đã được đưa tin ở Hoa Kỳ, Thái Lan và vô số quốc gia khác. Tình hình lúc đó đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Mặc dù chính quyền Trung Quốc cấm du lịch trong nước nhưng vẫn mở cửa cho du lịch quốc tế, tạo điều kiện cho virus lây lan từ Trung Quốc sang phần còn lại của thế giới. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, vào khoảng tháng 2 năm 2020, hàng chục quốc gia đã áp đặt các hạn chế đi lại đối với du khách Trung Quốc. Đáp lại, nhà cầm quyền nước này đã chỉ trích gay gắt những quốc gia nào thực hiện các biện pháp phòng ngừa, với việc Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cáo buộc các quốc gia này đang gieo rắc nỗi sợ hãi, mặc dù một vùng lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc đã bị phong tỏa. Và vì sao chúng tôi đang phải nhắc lại câu chuyện đó? Bởi nếu như nhìn vào hiện tại ngay lúc này, chính xác là chúng ta đang chứng kiến một diễn biến y hệt. Đúng lúc mà căn bệnh này đang hoành hành khắp Trung Quốc thì họ lại mở rộng cửa cho người Trung Quốc rời khỏi đất nước để đi du lịch và họ cũng không chia sẻ trình tự bộ gen của virus. Họ không nói cho thế giới biết điều gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc ngay lúc này. Cách đây vài ngày, chính quyền Trung Quốc đã sụp sôi tức giận trước việc các quốc gia yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc thực hiện xét nghiệm COVID. Hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng dựa trên nguyên tắc có đi có lại, tùy theo các tình huống khác nhau. Trung Quốc đang chiến đấu một đợt bùng phát trên diện rộng vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi sự minh bạch khi cho biết các số liệu chính thức của Trung Quốc đang báo cáo thấp hơn quy mô thực tế của đợt bùng phát. Trong bối cảnh số ca nhiễm bùng nổ như hiện tại, việc thiếu dữ liệu đáng tin cậy đã làm dấy lên mối lo ngại trên toàn cầu, đặc biệt là về khả năng xuất hiện một biến thể mới và nguy hiểm hơn đang lưu hành trong đại lục. Cả nước biến thành nghĩa trang. Nếu có ai hỏi rằng điều gì Đảng Cộng sản Trung Quốc làm giỏi nhất thì chính là sát nhân và nói dối. Dịch bệnh COVID-19 chính là lời tuyên bố hùng hồn nhất cho khẳng định này. Không biết bao nhiêu người dân vô tội đã phải chịu cái chết đắng cay do nhà cầm quyền dối trá về tình hình dịch bệnh. Theo tình hình mới nhất vào ngày 7 tháng 1 được cập nhật bởi trang minhhui.org, có các phóng viên trực tiếp tại đại lục truyền tin cho biết đại dịch virus corona mới đang càn quét Trung Quốc đại lục như một cơn sóng thần, Dường bệnh chật kín, thuốc men khan hiếm và hiện tượng phổi trắng đã làm dấy lên mối lo ngại của công chúng và gây sợ hãi. Gần đây, số người chết vì dịch bệnh ở Thanh Đảo, Sơn Đông đã tăng lên, nhưng các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không đưa tin về một trường hợp nào. Được biết, lò hỏa táng tại khu vực hỏa táng Đa San ở phía bắc thành phố Thanh Đảo đã hoạt động 24 giờ một ngày trong vài ngày qua và có rất nhiều hài cốt đang chờ được hỏa táng. Có những người ở mọi lứa tuổi và hầu hết trong số họ là những người cao tuổi. Hơn 80% các cơ quan chính phủ có kết quả dương tính và các cơ quan này gần như đã được tiêm phòng 100%. Nghe nói các triệu chứng tương đối nghiêm trọng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, hầu hết người dân ở Thanh Đảo đã được tiêm 3 mũi vaccine. So với khu vực thành thị, nguồn lực y tế ở các vùng nông thôn của Trung Quốc khan hiếm hơn. Sau đợt bùng phát này, hầu hết các thành phố đều xuất hiện tình trạng hệ thống y tế sụp đổ và một lượng lớn bệnh nhân tử vong. Thế giới bên ngoài lo ngại rằng đỉnh điểm của dịch bệnh ở nông thôn Trung Quốc sẽ dẫn đến tình trạng bi thảm hơn. Ông Vương dùng bí danh, một nông dân đến từ Vũ Hán, người đã nói chuyện với ấn bản hoa ngữ của Epoch Times vào hôm mùng 3 tháng 1 cho biết, nhiều nông dân sống ở vùng ngoại ô Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc đang bị nhiễm Covid. Hầu hết nhà nào cũng có bệnh nhân Covid, họ đều có sức khỏe kém, có nhiều bệnh lý nền. Một khi họ bị nhiễm bệnh thì chắc chắn họ sẽ không qua khỏi. Ông Vương cũng nói với Seaport rằng lò hỏa táng của huyện này đang rất tất bật với việc hỏa táng các thi hài các lò hỏa táng quá tải. Cách đây hơn một tuần, vào ngày 27 tháng 12, Zipper đã liên hệ với nhiều lò hỏa táng ở một số khu vực trên khắp Trung Quốc và nhận được phản hồi giống nhau, chúng đã quá tải. Tại Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc, trả lời liên hệ từ Zipper một nhân viên tại nhà hỏa táng Hán Khẩu ở Vũ Hán đã nói rằng các nhân viên đang làm việc dưới áp lực cực độ, ông giải thích. Chúng tôi hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và có rất nhiều cuộc gọi đến mà khách hàng không thể thực hiện được. Một nhân viên tại nhà tang lễ Đông Giao ở Thành Đô nói với Epoch Times rằng thời gian chờ đợi để hỏa táng là 5 ngày. Nhân viên này đã không trả lời câu hỏi của Epoch Times về số lượng tử thi mà nhà tang lễ hỏa táng hàng ngày nhận. Tuy nhiên, bà cho biết những nhân viên của lò hỏa táng làm việc từ 1 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày, chỉ được nghỉ 5 tiếng đồng hồ. Ông Lý dùng bút danh là một quan chức chính phủ ở Thạch Gia Trang đã nói với The Epoch Times ấn bản tiếng Trung rằng khối lượng công việc tại một lò hỏa táng địa phương đã tăng gấp 10 lần. Khối lượng công việc bình thường của nhân viên lò hỏa táng là hỏa táng 30 đến 40 thi thể mỗi ngày. Tuy nhiên gần đây, khối lượng này đã tăng lên 300 đến 400 thi thể một ngày. Những thi thể cần hỏa táng nhiều đến mức họ phải chuyển những thứ không thể thiêu đến các lò hỏa táng khác ở các khu vực lân cận. Nhân viên là hỏa táng, người cung cấp thông tin cho ông Lý cho biết, phần lớn những thi thể được đem đi hỏa táng là những người trung niên. Các chuyên gia cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đi từ cực đoàn này sang cực đoàn khác, đột ngột chuyển từ chính sách Zero Covid sang không áp dụng bất kỳ hạn chế nào sẽ gây rủi ro lớn cho dân chúng, những người đang phải tự lo cho chính mình. Ông Lý Thanh Hằng, một nhà kinh tế người Mỹ gốc Hoa, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Thông tin và Chiến lược của Washington, đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây lan của COVID-19 từ Trung Quốc sang các quốc gia khác. Ông cho hay, thế giới không khỏi lo ngại rằng một khi các biến thể phụ mới lây lan sang các quốc gia khác, nó sẽ gây ra một thảm họa. Rất có thể biến thể này sẽ đưa thế giới quay ngược thời gian và trở về thời điểm 3 năm trước khi đại dịch lần đầu bùng phát. Điều Bắc Kinh sợ nhất là mọi thứ phát triển ngoài tầm kiểm soát, giám sát và đặc biệt là ngoài mong muốn của họ. Bất tuân là điều chưa từng có, bởi vì hàng trăm triệu người Trung Quốc bất tuân đã phải trả giá thê thảm bằng mạng sống dưới chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có lẽ chỉ người Trung Quốc lúc này mới rõ ràng nhất. Zero Covid đã nhắc họ rằng, ngay cả khi họ không phải là người tập Pháp Luân Công, không phải là người Duy Ngô Nhĩ hay Tây Tạng, nhóm dân số thiểu số bị diệt chủng lạnh bởi đức tin và sắc tộc, thì tính mạng của người Trung Quốc, bố mẹ, con cái họ hoàn toàn có thể trở thành vật hy sinh hạ đẳng nhất cho các tham vọng quyền lực của các chính trị gia, cho các cuộc đấu tranh nội bộ dai dẳng không có hồi dứt. Thậm chí tiền bạc họ làm ra có thể mất trắng, không tăm hơi trong các ngân hàng thương mại. Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra một cái lồng giam thông tin nơi đảng chỉ cho phép người dân tiếp cận các thông tin mà họ muốn. Tất cả tiếng nói phản đối, trái chiều đều bị chính quyền đàn áp. Nhưng Zero Covid khiến họ hiểu rằng dung túng cho cái ác thì một lúc cái ác cũng tìm đến họ và gia đình của họ. Im lặng trước cái ác cũng chính là hành ác, họ đã buộc phải lựa chọn và người dân Trung Quốc đã lựa chọn từ cách biểu tình ít người với giấy trắng trong tay tới số đông mang theo pháo hoa và tưởng nhớ Tôn Trung Sơn. Nó đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại rằng chính quyền trung ương không thể kiểm soát nổi chính quyền địa phương, chính quyền địa phương không kiểm soát nổi người dân. Sự bất tuân này càng ngày càng lớn một điểm báo cho sự phần rã, một tiến trình hoại diệt không thể tránh từ nội bộ chính quyền.